trên đầu màu đầy nhỉ? Phần nó rồi, phần nó rồi. Còn hơi lần nữa lấy về đến nhà. mà cứ rúc rúc này mấy con các còn nó yếu lại sợ ngay có máy thì cái gì rồi ừ. có máy thì nó hàng hơn con hóp trên này này pin quay con đầu tiên gần tiếng lặn thôi có muối rồi cả có mùa xuân tí tiếng mới đây ở đây nó đây nè thôi thôi đốt mình hết tay mấy mấy con máy ông xuống nhỉ Nãy đi cùng nhau lắm mà nhỉ? Về đấy, về đấy Không nó cành này cơ đấy, Mà lú cũng vừa hết Nó đánh mồi mình đánh kéo nhau lên này ai ơi còn đầu tiền cái chỗ nó đuổi con con kia của em <laughs> chạy mấy vòng đuổi con mồi của em á <laughs> nhưng mà nó đã đuổi kiểu kia thì kiểu gì nó cũng vẫn đánh mà ừ. trước sau nó cũng sập rồi tí nữa là bị mèo hớp đấy ừ. máy đâu nhỉ có con mồi về một cái nó xuống ngay rồi tự ra màu nó rồi chứ còn đại lý kia kìa mày vẫn ở nhà mà tần nhảy lên chỗ cái cầu tử kìa bầu lên đấy đợi bầu lên đợi không xuống quá còn cái có con nhảy lên nó sẽ sập con mồi

nó cái gì nữa căng này mấy điên mấy mấy con này kiểu quái lại gì nữa đây máu ừ, phải vào cái canh to cái cơ ừ mà cánh nào cũng được cứ nhảy vào đánh được còn đấy nó vươn đéo biết khi nào nó nhảy ví dụ ui quay đến lúc mà nó sập dậy không dậy được đấy thì thế này thì sao mà được có này anh khuya nhanh hơn không ừ làm việc tầm 2 phút đáng nhẽ là tầm 15 giây thôi nó về nó hót một câu nó nó cúi nhưng mà nó lại nhảy sượt xuống dưới không đánh mãi em ấy còn mái đâu ấy rồi vẫn về hót hót trên ấy nhỉ nhớ rồi Hình nhiều máy kìa phải không? Không biết thấy gì bay sang bên phải màn hình Mùi của anh có còn yếu viên không dám ở gần Vậy ngày nắng nữa, ngày nắng trời kiếp Ý, chuẩn rồi đấy Lưu một tí nữa chắc phải lùa thêm vài phút nữa máy mình cũng không còn nhiều pin này đấy đấy đấy đấy đấy đấy nhòm ngó đấy mong là đừng có sập ngay đánh đánh hết đánh cạnh đánh ấy xem sướng nhưng cái lồng ít đánh cạnh lắm một phát là vào đâu đây này xong rồi vào cổ tử luôn không có cơ hội đánh cạnh mấy cái lồng khác cái, cái, cái chỗ cầu tử kia nhìn nó ừ, nó bằng ấy nó xuống cái chỗ kia ít đánh sườn lắm ừ, trước cái lồng này có mỗi hai ba lần nó đánh từ cái từ cái bên này sang bên kia mới sập nhà hiếm lắm ừ. mong đánh đừng mà sập ngay xem phê rộng ôm phết nha ừ, con này rộng ôm à. con mua càng yếu thế là nó cháy bộ ầm mẹ mày mấy con này mấy con máy sao kêu tận ngoài đâu ấy đánh thì đánh đừng có sập ngay là được xem nó lăn lê trên cầu không sập nó sướng cái lồng tròn cái nó đấy sương ừ cái lồng tròn cái nó có nhiều hướng để vào ừ. cái này là nó nó xuống theo cái hướng bằng ấy mặt là mặt là bằng của lồng như kia xong rồi mỗi cọc kim nhà em có sạc đa năng không có ừ, thế cả tí đây phòng về dọc đường còn quay có cái phòng ấy ờ à. có cái này tìm đến gì không biết được lâu phết tiếng rưỡi chắc khoảng ba bốn nghìn à đấy về đấy đuổi đi chứ có định xuống đi chứ nếu mà là con đại vía nó bầu ở đấy luôn <coughs> không xuống mai thì với ra rừng này mà, mà anh gọi trong ra đi bấy cùng nhau nhỉ khi nào hôm nào đó mai đi tết một buổi xem được con nào ừ. phải gáy nhiều cơ với mới gáy ít không điện thoại nữa Ồ, xong rồi clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha nhanh quá nhỉ đang nhé nó phải đánh cạnh tí này